Xin chào các bạn, xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh youtube của VT88 Khi chọn mua laptop thì ngoài các yếu tố lựa chọn như thiết kế, cấu hình và hiệu năng thì việc chọn cho mình một chiếc laptop có thời lượng pin tốt cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng khi chọn mua đúng không nào Và video ngày hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn top 4 chiếc laptop có thời pin tốt nhất ở thời điểm hiện tại Trước khi vào nội dung chính của video các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh nhé Chiếc máy đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là chiếc Lenovo ThinkPad T480S Một sản phẩm của hãng Lenovo được ra mắt vào giữa năm 2018 Đã quá nổi tiếng với dòng sản phẩm ThinkPad T-series như T46S, T47S Một dòng sản phẩm cao cấp dành cho doanh nhân T48S đã không phụ sự kỳ vọng chúng ta khi nó đã thừa hưởng tất cả những gì là tinh túy nhất của dòng sản phẩm này một chiếc máy có độ hoàn thiện rất tốt với cân nặng chỉ khoảng 1,3 kg nhưng vẫn rất chắc chắn cho cảm giác cầm nắm cực kỳ tốt. Có một hiệu năng vượt trội với vi xử lý Intel Core i thế hệ thứ 8. RAM DDR4 tốc độ cao có khả năng mở rộng lên đến 24GB. Màn hình 14 inch, độ phân giải là Full HD với tấm nền IPS cho góc nhìn cực rộng, màu sắc tươi tắn và chân thực. Máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối với hai cổng USB chuẩn A, USB-C và HDMI cùng với chứng nhận đạt độ bền theo tiêu chuẩn của quân sự Mỹ giúp máy có thể hoạt động ở mọi điều kiện kể cả trong môi trường hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Và cuối cùng là thời lượng pin tuyệt vời khi nó sở hữu pin lên đến 57W cho thời gian sử dụng lên đến 10 tiếng đồng hồ và công nghệ sạc nhanh độc quyền từ hãng hứa hẹn sẽ đem lại một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời cho một ngày dài làm việc mà không phải lo lắng về vấn đề nguồn pin. Sản phẩm đang có giá khoảng 24 triệu đồng cho bản i5 RAM 8 ổ 256GB Chiếc máy tiếp theo mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là chiếc Dell XPS 9380 được ra mắt vào đầu năm 2019 với viền màn hình mỏng nhất thế giới. Cam được lưu lên phía trên của viền màn hình làm chúng ta không còn cảm thấy khó chịu mỗi gọi video nữa. Ở đây mình có một sản phẩm màn hình 13,3 inch siêu mỏng, độ phân giải là Full HD, sRGB đạt 126%, độ sáng là 357 nit thật sự hoàn hảo cho một siêu phẩm và máy chỉ nặng có 1,2 kg. Được mang trong mình một hiệu năng vượt trội với vi xử lý Intel Core i thế hệ thứ 8, RAM có tùy chọn từ 8 đến 32 GB, ổ cứng SSD NVMe cho tốc độ cực kỳ tốt, nhưng đáng tiếc máy chỉ có cổng kết nối Type-C mà thôi, nên chúng ta sẽ bị hạn chế trong việc kết nối với các thiết bị khác. Thời lượng pin của dòng máy này được đánh giá là cực kỳ tốt, nó có thể dùng trong vòng 12 tiếng đồng hồ liên tục mà không cần phải dùng đến sạc. Giá của dòng máy này đang có giá khoảng 36 triệu đồng với phiên bản i7 RAM 8 ổ SD 256GB. Sản phẩm thứ ba mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là một chiếc máy có khả năng xoay gập 360 độ của hãng HP. Nó có tên là HP Switcher X360. Đúng như tên gọi của nó, nó có khả năng xoay gập 360 độ và được thiết kế từ một khối hợp kim nhôm cao cấp được gọt rũa một cách tỉ mỉ và chi tiết Từng mm trên thiết kế độc đáo của Switch X360 được tận dụng, mang đến cho bạn một thiết bị mạnh mẽ với các đường nét gãy gọn, định hình thanh nhã và cấu trúc nhẹ nhàng. Có hai lựa chọn màu đó là màu đen vàng sang trọng hoặc màu bạc trắng tinh khiết. Máy được trang bị cấu hình bộ vi xử lý Intel Core i thế thứ 8 với dung lượng lên đến 1 TB, môi trường lưu trữ flash, giao thức PCIe, có tốc độ nhanh gấp 17 lần so với ổ cứng laptop 5400 LPM thông thường. Màn hình có độ phân giải lên đến 4K cho khả năng hiển thị cực kỳ ấn tượng cùng với viền màn hình mỏng giúp chiếc máy càng trở nên sexy hơn. Cổng kết nối vẫn đầy đủ loại USB Type-C, USB chuẩn A và có vân tay ở sườn bên của máy để ta có thể mở máy ở mọi chế độ. Thân lượng pin của dòng HP Vietjet X360 này cực kỳ tốt. Các bạn có thể xem video độ phân giải Full HD trong vòng hơn 12 tiếng đồng hồ liên tục. Giá máy của dòng sản phẩm này đang ở khoảng 29 triệu đồng với phiên bản i7 RAM 16 và OSD 512GB và chiếc máy cuối cùng mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là một sản phẩm công nghệ đến từ hãng Apple đó là chiếc MacBook Pro 13 inch 2018 với thiết kế không có gì thay đổi so với hai thế hệ trước đây tuy nhiên thì nó đã cải tiến rất nhiều về bàn phím hiệu năng cũng như thời lượng pin của máy với MacBook Pro 13 inch 2018 chúng ta có một thiết kế vỏ máy nhôm nguyên khối độ hoàn thiện cao cấu hình của máy cân bằng về hiệu năng ở cả hai phiên bản i5 và i7 SD có tốc độ cao nhất của laptop, bàn phím được làm êm hơn và bền bỉ hơn so với thế hệ trước. Màn hình với độ phủ màu lên đến 119% sRGB của công nghệ True Tone cho chúng ta hiển thị hình ảnh chân thực, sắc nét, màu sắc chuẩn trên từng chi tiết. Thời lượng pin của mẫu Pro 13 inch 2118 là 9 tiếng đồng hồ liên tục và sản phẩm này đang có giá là khoảng 36 triệu đồng với phiên bản i5 RAM 8 ổ SD 256GB và vừa rồi là bốn mẫu laptop có thời lượng pin tốt nhất ở thời điểm hiện tại mà mình muốn giới thiệu tới các bạn hy vọng rằng nó sẽ giúp các bạn có thêm sự lựa chọn hợp lý hơn khi chọn mua laptop các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé xin thân chào và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo